Danale. tất hiền Phật Oh.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 thoát khỏi những tà kiến khổ đau. Qua kinh văn, chúng con hiểu được sở dĩ chúng con và tất cả chúng sanh đau khổ, vất vả trong sinh tử luân hồi là bởi vì có cái thân tứ đại này. Ngài dạy cái thân này là gốc của muôn sự khổ. Mọi cái tham muốn mọi cái cầu mong và mọi cái tai họa cũng từ cái thân này mà có. Việc đói khát, nóng bức, sân hận, kinh sợ, sắc dục, oán họa đều do có thân. Thân là gốc các khổ, là nguồn tai họa. Chúng con xin được nương theo chí nguyện của Ngài là cố gắng tu hành, xả thân, bỏ tục, quyết tâm học đạo, điều phục vọng tưởng, không tham chấp tứ đại và mong muốn chấm dứt khổ, mong đạt an vui nơi niết bàn. Chúng con thành kính tri ân ân đức cao cả của Đức Thế Tôn. Nhờ trí tuệ Ngài mà chúng con khai mở được sự hiểu biết chân thực về chính mình, về cuộc đời giả tạm này. Chúng con xin phát nguyện